Ờ, hôm nay vào vaccine mũi 2 cho ờ, cho con của Siro tiện ờ, quay luôn ờ, một cái bữa ăn của chúng nó thì cái đàn cún con này là từ ngày thứ năm là các chủ sẽ bắt đầu được đón thứ năm và đến cuối tuần ngày hôm nay là chủ nhật à, cho nó ăn vào đây cho nó rộng đây con nào vét bên này đó à, lẽ ra là cái lịch tiêm à, vaccine của nó có thể tiêm à, vaccine cho chúng nó từ 4 à, bốn năm ngày trước rồi nhưng mà vì nó có ảnh hưởng của cái đợt uh, ảnh hưởng bão số 1 thời tiết nó thay đổi cho nên là để lùi lại ổn định thời tiết rồi hôm nay mới tiêm hôm nay thì nhìn con chó con nhìn nó to hơn hẳn thì đúng không mọi người nhìn nó to hơn hẳn chưa cân thử xem nó bao cân rồi tẩy run thì ờ, tẩy run lần hai thì tẩy run sớm thì hôm đấy cân là chúng nó được được hơn 6 cân nhưng mà tẩy run thì cũng phải cách đây khoảng tầm 2 tuần rồi hai tuần rồi có khi hơn hai tuần rồi đó tẩy run lần hai ấy đây đây mẹ với lại bà này nằm rất là ngoan để cho con ăn không có con nào vào tranh ăn tranh phần cho con thì ở cái tầm này nó ăn rất là khỏe có thể nói là cho bao nhiêu cũng hết nhưng mà ăn ờ, định lượng cái lượng ăn của chúng nó thôi bụng của nó có no nhưng mà nó gọi là hơi căng thôi chứ không không căng tròn trăng tròn là tiêu hóa kém ừ. ừ. nó đều nhau cho con nó đều nhau có con ờ, chỉ có con ờ, màu ờ, hồng hôm nay nhìn có con dây màu hồng này là vẫn nhỏ hơn một chút thôi còn bọn còn lại này nhìn nó đều nhau cho cái đàn này cũng không to cho cái cũng to con em ờ, dây nâu là Vĩnh Phúc này em ờ, dây đỏ là Vũng Tàu này dây đỏ à, em dây ờ, đen là Buôn Ma Thuột Đấy, ra chơi với bà hai con cái ra chơi với lại à, cụ ngoại đó à, bọn ờ, như cái đàn này là nuôi ở nhà bình thường là thả cho nó ra đây chơi này không thì cho lên trên uh, sân thượng chơi thả ra nền nhà này chơi nói là cái căn phòng 25 30 mét vuông này cộng với lại cái sân thượng 30 khoảng 30 mét vuông cái sân thượng khoảng 30 mét vuông nữa đã tạo ra gọi là nuôi lớn ờ, nhiều đàn chó đẹp nào nào thôi thôi thôi thôi thôi ổn lắm thôi đưa đây đưa đây đưa đây không nghịch cái này ổn á nhức đầu nghịch cái khác đi bát thì thôi nhá không nghịch bát đâu tím hiếu động có con tím với lại con hồng cái tím được hồng hiếu động nhất đàn hồng chưa biết đấy nói chung con nào nó nghịch cả nhưng có con nó nghịch hơn có con là nó theo cái kiểu nó gọi là ham hố hoạt động hơn còn nhìn nó có chỗ nó phong cách chơi của chúng nó nhìn cả một dàn nó chơi chả con nào nó nghỉ cả cụ uh, chiều Zano với cụ Zano với cụ Pila đấy để những cái ghế này ra cho nó rộng rãi để mấy đứa chơi đó đàn uh, đây là đàn cho con của Siro siro uh, lấy uh, ghép với lại con đực uh, máu uh, dòng máu uh, Rottweiler của Hungary nhập Croatia uh, cái đàn uh, cho con này là con uh, bố của nó là con uh, Savi đàn cho con này thì nó giống ngoại lắm con bố thì nó cũng không có nhiều video hình ảnh như đấy con bố thì nó là cái con một cái con uh, uh, rốt nhập nhập Croatia nhưng mà cái dòng máu của nó là cái con uh, con rốt uh, gia phả đời bố mẹ ông bà của nó là ở Hungary mẹ siro mọi người để ý mọi người so sánh mọi người sẽ thấy cái nét của cái đàn chó này này cái đàn chó con này so với lại cái đàn của Siro này cái đàn Siro ngày bé hay là cái đàn à, Nano Nina mọi người sẽ thấy là nó sẽ rất là giống nhau vì cái ờ, gen Đức cái gen ờ, của đằng ngoại nó trội gen của mẹ Siro là trội ờ, gen bao gồm gen của Siro và có Siro thì đã là cái sự kết hợp giữa Melsi với Bruno rồi đã, đã có nét của cả con nét của cả Pila và uh, tức là uh, Pila ờ, Messi đấy và Bruno nó đã có nét của hai bên rồi à đó siro đó à, cho con của siro thì uh, giống về cũng như thế cũng mang cái nét đấy cũng mang cái nét của cả con Bruno và con Pila có thể kể đến đời ông bà mang nét của Bruno và Pila Pila đấy Pila thì uh, à, ờ, đẻ năm 2012 đẻ tháng 3 năm 2012 bây giờ là tháng 7 năm 2022 rồi là Pila là à, đang ở cái tuổi thứ 11 rồi nhưng Pila vẫn rất là khỏe đó mọi người nhìn con Pila nhìn trông nó như thanh niên thế nó không khác gì cả à, à. nô đùa vui vẻ rất chiều con chiều cháu rất chiều cháu em đen là về buôn mê thuật này ừ. cứ gọi cho nó ờ, theo cái ờ, màu dây này cho nó cũng biết đấy gọi theo màu dây gọi con đen con ờ, xanh con tím bởi vì chưa gọi tên bắt đầu chúng nó nô rồi nô là không nghe thấy gì được rồi ok à, hôm nay quay video cái đàn cho con của siro tiện tiêm mũi hai thì quay video để cho các bạn uh, chủ của đàn cún thì tiện theo dõi à, còn uh, cái đàn uh, cún rốt nữa là cái đàn uh, của Nano và Hanna thì vài ngày nữa mình sẽ có video để cho mọi người mà theo dõi cái đàn đấy hay là đã đặt cọc cái đàn đấy rồi thì mọi người tiện mọi người theo dõi cho con còn uh, chó đực uh, của đàn uh, Ờ, cho đực của hai con của đàn con ờ, Pila cháu và con ờ, Loki thì vẫn còn hai con đực để mọi người có thể đón ngay được à, mấy hôm trước thì có mấy người hỏi nhưng mà vào cái kỳ nghỉ thành ra là mình cũng không có không có uh, hồi âm ngay được thì tiện ở cái video này thì mình báo luôn Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo